còn rất là liền mạch thân vỏ khá là chắc chắn xe mới sản xuất năm 2013 nhập Thái hai cầu điện đây cụm đèn à, hậu đây quý vị thấy là còn khá là đẹp vẫn là đèn zin theo xe nhé xe cũng trang bị cảm biến lùi này tất cả vẫn còn hoạt động rất là tốt chiếc xe được ô tô Kiên Anh mua của một chủ nhân ở thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang biển 5 số chủ yếu là chạy lòng vòng ở khu ờ, lấn biển này mà thôi camera lùi và đây là phần gầm của nó đó quý vị bánh ờ, dự phòng được treo ở phía dưới vỏ bánh dự phòng còn khá là đẹp các cái ờ, đầu rô này hệ thống giảm sóc này quý vị còn thấy là không hề có một cái dấu hiệu gì là nứt vỡ cả han nứt cả đây là cụm bánh xe sau bên tài xin lỗi bên phụ với ờ, mâm đúc cực kỳ là chắc chắn hệ thống học dè này đấy quý vị thấy không dàn đồng dàn chassis của nó rất là dày quay cận cảnh cho quý vị thấy rõ vỏ xe này còn khá là mới với ờ, đây là cánh cửa ở bên ờ, cánh cửa sau ở bên phụ đây hệ thống tắp bì của nó các cái tấm nhựa cũng rất là đẹp hệ thống giòn cao su keo chỉ vẫn còn zin đầy đủ chưa hề có cái dấu hiệu gì là rách nát cả hàng ghế phía sau này hàng ghế thứ hai này chốt khóa này. cột cũng như là khung cửa cũng rất là đẹp rất là thẳng với chiếc xe này ô tô Grand cam kết là không hề có đâm đụng hay là ngập nước bệ lên xuống ghế cũng đã được ờ, bọc da 5D sàn xe hệ thống ờ, bản lề cực kỳ là chắc chắn mở ra mở vào rất là nhẹ nhàng mặt tắp lô của nó quý vị vô lăng ba chấu có tích hợp các cái nút điều khiển cực kỳ là thuận tiện xe cũng trang bị một cái hệ thống điều hòa hai chiều làm lạnh sâu hộp số tự động 6 cấp ừ. ra vào số cực kỳ là trơn mượt đây là hệ thống chuyển cầu đó quý vị chuyển cầu điện đấy quý vị có thể quay cận cảnh cho quý vị thấy rất là đẹp ổ DVD 6 đĩa vì thấy là các phím còn rất là rõ nét xe cũng đi khá là ít bảng đồng hồ nó quý vị theo như bảng chỉ số của đồng hồ thì à, chiếc xe này mới đi được hơn 113.000 ờ, km mà thôi phải nói là xe chủ xe giữ xe cũng rất là kỹ các cái à, nút điều chỉnh điều hòa cùng dạng nút xoay đây một cái à, màn hình thông tin thể hiện đầy đủ các cái thông tin của xe giúp cho chúng ta vận hành xe một cách dễ dàng kính chiếu hậu tích hợp với màn hình cảm ứng toàn bộ các cái tấm nhựa bên trong xe còn rất là đẹp vô lăng trang bị hệ thống trợ lực có tích hợp các cái nút điều khiển âm thanh rất là hay rất là thuận tiện túi khí tích hợp trên vô lăng tất cả vẫn còn hoạt động rất là trơn tru hiệu quả ô tô kinh anh luôn luôn quay chi tiết mọi vị trí cho quý khách để giúp cho quý khách có một cái nhìn tổng quan về chiếc xe mình cần mua đây là cánh cửa trước ở bên phụ đây quý vị có thể thấy là hệ thống tắp bi giòn cao su keo chỉ vẫn còn rất là đẹp sơn của cánh cửa cực kỳ là rõ nét các cái à, đầu chốt khóa chưa hề có cái dấu hiệu gì mở ra cả cục bản lề đấy rất là sáng bật lên xuống này cực kỳ là chắc chắn nha khi à, quý khách mua chiếc xe này về là chúng ta chỉ việc sử dụng luôn chốt khóa đấy vẫn còn đầy đủ các cái tem nhãn đây là cái hộp đề đồ này giúp cho chúng ta để các cái vật dụng cá nhân hộp gió túi khí ở bên à, phụ đấy các cái tấm nhựa trên bảng Tableau cũng rất là sần xe này à, anh em nào à, đi công trình mua về thì phải nói là cực kỳ là khỏe máy dầu 3.2 mạnh mẽ và tiết kiệm da ghế này bọc da 5D da cao cấp rất là đẹp đây là gầm xe quay từ bên hông này đấy quay à, cận cảnh và chi tiết cho chúng vị thấy không hề có cái dấu hiệu gì là hàn nứt cả các cái lườn xe này các cái đường khớp nối rất là liền mạch thẳng thắn cụm bánh trước ở bên phụ này là răng 17 inch các cái hệ thống à, tấm nhựa hệ thống giảm sóc trong hộc dè cực kỳ là chuẩn sinh nhan tích hợp trên gương chiếu hậu này vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả nhé đèn sương mù này đèn gầm mặt la răng với à, dạng à, tấm lưới tản nhiệt dạng à, màu đen hình tổ ong tất cả các cái đèn trên xe vẫn là đèn zin không hề có cái dấu hiệu gì là hoen ố hay nứt vỡ cả đây là gầm xe quay từ phía trước này các cái hệ thống giảm sóc đầu rotin bệ máy này nói cực kỳ là chắc chắn nhé cùng bên trước ở bên à, tài đây chắc cũng không cần phải nói quá nhiều quay cận cảnh và chi tiết ra à, cho quý vị thấy các cái hệ thống routine đầu hệ thống giảm sóc rồi học rè rất là đẹp chỉ với giá là 432 triệu đồng chúng ta đã sở hữu một chiếc xe mang thương hiệu của Nhật Bản Mazda BT5, BT50 sản xuất năm 2013, nhập khẩu Thái Lan. Cánh cửa trước ở bên tài này. Tắp bì, giòm cao su, keo chỉ, sơn. Quý vị có thể thấy là rất là đẹp, đầy đủ. Vẫn là zin theo xe. Hệ thống chốt khóa là các cái con ốc quý vị thấy là vẫn còn dấu niêm phong nhá. Đây, phần dưới này không hề có cái dấu hiệu gì là dì xét hay là bong chóc cả ta cùng xem lại cái phần cánh cửa này các cái nút bấm này nút bấm cửa kính ấy, vẫn lên xuống rất là nhẹ nhàng bản lề chốt khóa đầy đủ dấu niêm phòng chưa hề à, có sự à, đụng chạm con ờ, lê mỏ lết để mà mở ra đâu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 máy dầu cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu và cũng rất là mạnh cùng cái xe bánh xe sau ở bên à, tài đó các cái hệ thống tẩm sóc rồi hộp dè rất là đẹp cùng đèn hậu này chúng ta cùng à, xem à, cốp xe nha cái phần ở phía trước ở phía sau này phần trà hàng đó cốp xe phải nói là dàn đồng dàn sắt xi của chiếc xe này rất là dày các cái cây chống thủy lực vẫn còn rất là rõ các cái tem này bên trong của cốp xe đây vì thấy là còn rất là đẹp phải nói là xe chở cũng rất là ít hàng mặc dù đây là dòng xe bán tải nhưng mà chủ xe giữ xe khá là kỹ cho nên là còn rất là đẹp đấy chúng ta cùng nhìn lại toàn bộ cái phần cốp xe này chưa hề có cái hiện tượng gì là chảy xước nhiều cả các cái quần ốc của cánh uh, ờ, của cốp xe đó rất là đẹp ta cùng xem phần máy nhá đây là phần máy của chiếc xe này với ờ, động cơ dầu 3.2 5 xi lăng thắng hàng rất là tiết kiệm và mạnh mẽ toàn bộ phần à, máy xe quý vị thấy là rất là đẹp rất là sạch sẽ hệ thống à, phanh ABS nắp cabo dàn đồng dàn uh, sắt xi của nắp cabo phải nói là cực kỳ dày không hề có cái dấu hiệu gì là gì xét cả máy nổ rất là nhỏ êm ái máy dầu 3.2 cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu quay cận cảnh cho quý vị thấy toàn bộ phần máy xe ô tô kinh anh cũng chưa có mới lấy về cho nên là cũng chưa có gọi là lau chùi gì nhiều cả cho nên là phần máy xe mà quý vị thấy là vẫn còn rất là đẹp rất là sạch sẽ không hề có hiện tượng gì là đổ dầu nhớt cả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 Chúng ta cùng trải nghiệm chiếc xe này ở cung đường nội ô thành phố Rạch Giá xem là chiếc xe vận hành như thế nào nhé. Vâng, chúng tôi đang à, quay à, trải nghiệm chiếc xe Mazda BT50 trên cái cung đường nội ô thành phố Rạch Giá để cho quý vị thấy là chiếc xe vận hành khá là êm. Máy dầu cho nên là xe chạy rất là bốc, rất là mạnh. Hộp số tự động 6 cấp ra vào cực kỳ là trơn mượt vô lăng uh, trang bị hệ thống trợ lực tích hợp các cái nút điều chỉnh âm thanh rất là thuận tiện đánh lái rất là nhẹ nhàng khi chúng ta chạy ở trên đường trường thì phải nói là cảm giác xe rất là đầm rất là bốc không hề có cái hiện tượng gì là rung lắc cả phụ tùng của dòng xe này thì cũng khá là nhiều ở thị trường của Việt Nam chi phí để mà sử dụng chiếc xe này cũng khá là hợp lý đây là dòng xe số tự động máy dầu cho nên là khá là tiết kiệm nhiên liệu khi à, xe chạy cho chúng ta cái cảm giác rất là an toàn rất là bốc kính chiếu hậu à, có tích hợp camera hành trình rồi camera lùi cho nên là rất là thuận tiện cho chúng ta khi mà chúng ta vận hành chiếc xe này đây các cái uh, tấm nhựa ở bên trong uh, khoang nội thất thì quý vị thấy không rất là sần, ghế cũng đã được ốp một cái à, đã được uh, bọc một cái lớp da bảo vệ da 5D cao cấp với hai cái màu là màu cam và màu đen nhìn khá là lịch sự sang trọng phải nói là dòng xe này rất là thích hợp cho những ai mà thường à, xuyên đi công trình rồi đi ở những cái vùng à, đồi núi xe chạy rất là mạnh rất là khỏe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 hãy nhanh tay nhấc máy gọi chúng tôi để sở hữu chiếc xe này Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm à, theo dõi clip và đừng quên đăng ký tức là subscribe hoàn toàn miễn phí kênh bán hàng của ô tô kinh anh để là người đầu tiên nhận được những video mới nhất đánh giá về chất lượng các loại xe đã qua sử dụng của ô tô kinh anh nhé Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo